Ủa, rồi, rồi, rồi. Đang rồi. Ôi. Đã chưa? <laughs> Cá này ú ú không cũng ngon mày. Nè. Con này ba ngón tay á. Cỡ còn nãy luôn à. Rồi, đừng gỡ nha. tiếp tục luôn mai kênh này thì hơi thưa cá bạn hôm nay dán kiếm kiếm <laughs> chục mười mấy con không biết nổi không nè chỗ này thì mình không có dọn ra được này cái địa thế nó quá trống Ồ, cá cũng nó quá thấy ở đây trời ơi không thấy luôn trời ơi quá giật mập lụ luôn nè trời ơi đã bạn ơi con này mình thì không làm đồ vuông đồ nhím nha các bạn ôi dạ, dạ. ôi đã nữa rồi bạn coi con cá nó vàng nín luôn nè bắt cho bạn xem đây ôi con cá nó mập nè đó quá phê nữa rồi bạn ơi và kênh mới lúc nào cũng có hàng bự hết trời ngay lưới rắn của ai luôn đó bạn nhìn kênh nước chảy le te thấy chưa ôi về nè bạn mấy cá này hay, hay bị đứt đuôi á nè này đầu vuông hay nhiễm cái đầu nó nhỏ xíu rồi nè các bạn thấy không đó bỏ vô nha các bạn và nãy nó ăn là mình không bất ngờ luôn á tại vì mình đang đang bị dướng mấy cọng cỏ này nè ý mấy cọng sậy này nè còn lại được có ờ, tám tấc à đồ chết cá bự rồi bụng nữa các bạn hồi nãy mình bỏ vô là nó ọc mở ra luôn á à mình coi cá cá này các bạn coi giùm mình coi nó đầu vuông hay đầu nhím nè mình thì không rành cá lắm cái đầu hơi bằng bằng cá chê chết luôn trời cá chê nãy nuốt lưỡi thôi để mình cân từ nhỏ tới lớn nha à con này dính đầu tiên nè là bên ờ, cái kinh mà kinh kinh ranh nè kinh mới bữa nay câu ít cá nhưng mà được ba con mình lên được ba con này là mình phê quá phê rồi 230 luôn nè nằm giữa nè không gần 40 luôn á trời ơi con cá đầu tiên là là, là 2 230 gram rồi để cá thứ hai nè cá thứ hai là bị dướng nè mình gỡ quá trời gỡ luôn đã rồi mới được làm em em trai 260 gram à, à. con này không biết nhiêu đây con này nãy nó ọc chưa hết mới mở rồi chắc nó, nó, nó nhẹ lại bớt miếng rồi được ký nữa ký không từ từ từ từ bốn trăm gram càng ngày nó càng lên nha các bạn <laughs> rồi con này kỷ lục mới của mình luôn mà nó chết hơi uổng mà ơi rồi bây giờ tổng số khá luôn cái chơi vàng nè cá chơi vàng trăm gram á trăm hai mươi rồi trận luôn mà ơi cũng kết luôn cái thao 300 gram nha quá phê bữa này được con kỷ lục nữa rồi hai ký hai ký ba là còn hai ký nha các bạn <laughs> à, cũng được nhờ ba cá này đây thử cân ba cá này coi nó được một ký không ai chở này ai ơi đây này đây là bàn cá này ồ bàn cá này 900 gram rồi à, ờ, ghim kiếm luôn rồi quá phê luôn nói chung uh, bữa nay là được con cá này là kỷ lục mới của mình nha bạn 400 gram đi ăn sao thằng mắt ơi thì uh, mới chiều chắc mình phải làm cái cần mới rồi bạn ơi cái cần này còn ngắn quá để mình làm uh, à, si cua mới được này này cảnh để mình quay thử coi mấy bạn coi con cá này là con cá đầu gì nha bạn đó đây cần cảnh nè đó con cá này Cá này bạn coi coi cá nào đầu vuông đầu nhím bạn bình luận để mình biết nha Mình không rành về nó lắm Cá này cục ngủng rồi à, anh thấy không Con cá này Cá này đó Nếu các bạn thấy yêu mến kênh thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha các bạn